chưa có phí vận chuyển Và quý vị và các bạn liên hệ ngay cho tôi theo số điện thoại là 0975 686 để sở hữu chiếc xe này. Và bây giờ sẽ là một vòng quanh xe, quay thật kỹ chiếc Kia Morning sản xuất cuối năm 2014 để quý vị và các bạn theo dõi. Nó có một cái màu ghi bạc cũng là một trong cái màu sáng và cũng là một trong cái màu đẹp của cái dòng Kia Morning. Và ngày hôm nay chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách là một chiếc xe Kia Morning sản xuất cuối năm 2014 bản 1.25 tên tư nhân chính chủ một chiếc xe không kinh doanh taxi không chạy dịch vụ không khoan đục quý vị nhá máy số zin nguyên bản máy zin chưa một lần chạm đất để sửa chữa lớn gì đâu quý vị nội ngoại thất đẹp bốn quả lốp mới và chủ nhân người ta cũng đã à, độ rất nhiều các cái đồ chơi trên chiếc xe này đã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 và chủ nhân người ta đã độ các cái viền inox rất là khỏe khoắn trẻ trung quý vị nhá Đấy. cả cả là cái mặt ga lăng phía trước đây và kèm theo đó là cái biểu tượng Kia một thương hiệu ô tô đến từ Hàn Quốc Đấy. và cái mặt à, đèn pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo như mới luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị bạc màu hay bị à, hoen ố gì đâu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 bên lái đây quý vị Đấy, tất cả mọi thứ vẫn còn à, sáng choang luôn không có dấu hiệu gì của sự mòn mục Đấy, các cái lòng rè phía trước này cũng còn khớp khít luôn không bị à, lệch lạc hay bị rách vá gì đâu quý vị và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn với cái lốp này chủ nhân người ta vừa mới thay ra Đấy, còn mới tinh với cái lốp này chúng ta đi 3 năm nữa chưa phải nghĩ việc phải thay lốp Đấy, và cái mặt la răng của nó đây la răng xoắn rất là đẹp luôn la răng đời mới rồi quý vị nhá la răng của những chiếc xe Kia Morning đời 18 19 thì mới có cái la răng xoắn như thế này nhá đấy có cái bộ la răng này vào chiếc xe nó to khỏe khoắn thể thao và thời trang quý vị nhá chủ nhân người ta đã bọc uh, các cái tay cửa inox này, các nhạc chân kính inox về mưa đấy, la răng đúc đủ hết quý vị nhá đấy rồi rồi là các cái nẹp uh, viền ờ, đèn hậu phía sau này cũng vậy đấy, rất là khỏe khoắn trẻ trung và thời trang quý vị nhá tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía sau bên lái đây quý vị tất cả mọi thứ đây keo phủ sân của nhà sản xuất vẫn còn dày bịch luôn khoang lốp này còn rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá Đấy, và các cái lòng rè này cũng vậy cũng còn rất là khớp khít không bị rách vá gì đâu đây các cái gót khoang lốp đây nó đang chỉ tay đây là cái chỗ mà tôi rất là hay quay cho quý khách bởi vì khu vực này nó rất là nhạy cảm hay bị mọt mục quý vị nhá à, hay bị đá nó văng vào đây nước đọng ở đây hay bị mọt mục nhưng chiếc xe này thì không kể cả là cái cua lốp này cũng còn zin nguyên luôn quý vị nhá đấy và cái lốp này cũng còn rất là dày với cái lớp này chúng ta đi hơn 2 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng trưng không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay là bị à, nứt vỡ gì đâu quý vị nhá đấy và cái đèn hậu phía sau đây cũng còn trong veo luôn không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bạc màu đấy một thương hiệu đến từ à, một hãng xe nổi tiếng của Hàn Quốc đó chính là hãng xe Kia và nhiên liệu của chiếc xe này thì rất là tiết kiệm luôn Với cái sản phẩm này thì nhiên liệu của nó chỉ nằm trong khoảng hơn 5 lít xăng à, Trên 100 km quý vị nhé Đấy, từ 5,5 từ 5 đến 5,5 lít xăng trên 100 km quý vị nhá Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn Một trong cái dòng xe ừ, có thể nói là tiết kiệm à, nhiên liệu nhất trên thị trường hiện nay Và được rất nhiều người Việt tin dùng quý vị nhá và cái doanh số bán ra của cái dòng xe này thì cũng lúc nào cũng rất là cao luôn Đấy Gạt mưa sau đầy đủ hết quý vị nhá Đấy, Và tiếp theo nữa tôi truyền tải đến cho quý khách đó chính là cái khoang lốp phía sau Bên phụ đây quý vị Đấy tất cả mọi thứ cũng còn trong veo luôn quý vị nhá Đấy, kể cả cái gót khoang lốp đây nơi tôi đang chỉ tay đây Cũng còn sáng trưng luôn, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá Kể cả cái cua lốp này cũng còn zin luôn Đấy, và cái lốp phía sau đây cũng còn tương đối dày Với cái lốp này chúng ta đi hai hơn 2 năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá đấy và cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng trưng luôn đấy tay mở cửa inox nhạc chân kính inox về mưa đầy đủ hết quý vị nhá đấy thân vỏ thì căng đét luôn màu bạc cũng là một trong những màu đẹp của chiếc xe này đấy và cái khoang lốp phía sau phía trước bên phụ đây quý vị đấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị đấy, và nó cũng còn rất là sáng luôn đấy, và cái lốp này còn dày bịch luôn như mới luôn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 và đăng kiểm đến tận tháng 4 năm 2021 chúng ta mới phải đăng kiểm lại quý vị nhá. Đấy, đăng kiểm rất là dài luôn. Đến tháng 4 năm 2021 chúng ta mới phải đăng kiểm lại. Và bây giờ xin phép cái khách hàng đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này. Đây chúng ta thấy là cái mặt tắp lô của nó đây. Còn sáng trưng luôn. Là một chiếc xe không chạy dịch vụ. Đấy, không khoan đục cho nên là cái đồ nhựa bên trong của nó còn à, rất là tươi quý vị nhá. Đấy, rất là tươi, sáng. Đấy, và đã được chủ nhân người ta Bọc cái bộ ghế này cao cấp rất là đẹp luôn Phối hai màu rất là đẹp luôn Đấy, Thể thao rất là đẹp quý vị nhá Đấy, Không có dấu hiệu gì của sự khoan đục Đấy, Kể cả các cái nút bấm, các cái phím bấm lên xuống đây Đấy, Còn quá rõ ràng luôn quý vị nhá Đây kể cả là cái mặt vô lăng của nó đây Chúng ta thấy là còn sần nguyên tươi quý vị nhá Đấy Cái mặt tắp lô của nó đây Đấy, Chúng ta thấy là như vậy Các cái phím bấm đây còn rõ ràng luôn Không bị mòn mờ một phím nào cả quý vị nhá đấy và chủ nhân người ta cũng đã à, bọc cái bộ ghế này à, phối hai màu nhìn rất là hiện đại và thể thao quý vị nhá đây và cái tắp lô tắp bi của nó đây quý vị đấy nhựa nhựa còn sần nguyên tươi rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy ta cái phim bấm lên xuống đây keo chỉ thì zin 100% nhá không mất một phân quý vị nhá đây keo chỉ của nó đây các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết đây kể cả cái phần keo phía dưới này đây cũng còn sáng trưng luôn không bị mọt mục không bị mất một phân keo chỉ nào quý vị nhá là chúng ta thấy là như vậy các cái chốt cửa đây cũng còn sáng trưng các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mở lết quý vị nhá đấy đây này và cái cái, cái keo phủ sân của cái hộp bu lê đây này chúng này đây tôi đang chỉ tay này cũng còn zin luôn quý vị nhá những chiếc xe khác có khi thì bị đắp ma tiết rất là nhiều đây rồi nhưng chiếc xe này đây cái keo phủ sân của nhà sản xuất đây chúng ta thấy nó cũng còn dày bịch luôn quý vị nhá đấy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 gầm của nó đây ấy keo phủ sần của nó nhà sản xuất kia chúng ta thấy còn dày bịch luôn còn sáng choang gầm ghiếc của nó còn sáng trưng luôn quý vị nhá rất là đẹp luôn quý vị đấy và quý vị và các bạn liên lạc ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này và bây giờ chuyển máy quay sang khu vực uh, phía bên lái quý vị nhá đây đấy cái mặt lô của nó đây chúng ta thấy còn sáng trưng luôn quý vị đấy bản 1.25 đi rất là khỏe luôn quý vị nội thất đây đấy cái tab đi cửa bên lái đây quý vị các cái phím bấm lên xuống kính gương kính chỉnh điện hết quý vị nhá đây các cái chốt cửa đây các à, con ốc này chưa một lần mở đây đấy vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất luôn nhựa còn sần nguyên như mới keo chỉ của nó đây cánh lái quý vị nhá đấy các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần đồng chạm cờ lên mở lết keo chỉ đây đấy kể cả cái phần phía dưới này đây đấy các cái chốt cửa đây quý vị tem của nhà sản xuất đây các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần đồng chạm cờ lên mở lết quý vị nhá đấy và cái cánh sau hàng ghế thứ hai đây phối hai màu rất là đẹp luôn tắp bị cửa của nó đây ấy sần nguyên nhựa rất là tươi nơi này là mà đi nhiều là chúng ta thấy rằng là hai tỷ tay đây là nó mòn mờ đi rất nhiều hay là những chiếc xe chạy dịch vụ thì khu vực này nó bị mòn mờ nha quý vị nha chiếc xe này còn tươi luôn đấy quý vị đấy keo chỉ của cánh sau bên lái đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết không mất một phân keo sợi chỉ nào quý vị nhá đây cái hộp bu lê của nó đây cái keo phủ sần của nhà sản xuất cũng còn zin nguyên luôn quý vị nhá hộp bu lê vẫn là hộp bu lê zin đấy quý vị bây giờ sẽ là cái cốp sau đây đấy chúng ta thấy nhựa của nó đây đấy nỉ nhựa vẫn còn sáng trưng luôn đây hai bên hông của nó đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị đấy các con ốc này chưa một lần mở đây quý vị keo chỉ của nó đây đấy các con ốc này chưa một lần mở keo chỉ đây đấy keo chỉ đây đấy các lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây quý vị ấy ốc này chưa một lần mở chưa một lần đồng chạm cờ lên mà lết đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn zin luôn đấy keo chỉ không mất một phân quý vị nhá đấy đây đấy chúng ta nhìn, nhìn sắt xi của nó vẫn còn sáng trưng đây các con sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá đấy sắt xi quá đẹp luôn quý vị đấy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 đấy đồng hồ đây nằm trong khoảng từ 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá là đạt chuẩn luôn quý vị nhé không có một cái đèn báo lỗi nào trên chiếc xe này luôn đấy chúng ta thấy là như vậy nói giờ sẽ đi làm phần à, động cơ của chiếc xe này máy đang nổ quý vị nhá máy nổ máy cái dòng này thì nổ êm rồi như xe 82 rồi quý vị đấy không có êm phắc luôn đây chúng ta thấy là sơn dấu của nhà sản xuất đây các con ốc chân máy này chưa một lần mở đây chưa một lần động chạm cờ lê mở lết đây quý vị nhá đấy đây kể cả cái ốc mặt máy đây quý vị nhá đây các con ốc này cũng chưa một lần mở quý vị nhá máy đang nổ quý vị nhá đây các con ốc turbo đây đấy chúng ta thấy cũng chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mở lết luôn quý vị đấy và cái cabo phía trước đây keo chỉ của nó đây quý vị đấy các lỗ bấm vẫn còn tròn xe đấy đinh tán của nhà sản xuất đây đấy keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy đây keo chỉ đây đấy, các cái đinh tán của nó đây đấy keo chỉ đây không mất một phân nào đâu quý vị máy đang nổ quý vị nhá chúng tôi chưa ấy đâu rửa máy rửa nước gì đâu đấy vẫn để nguyên cho quý khách hàng xem luôn và quay trực tiếp cho quý khách hàng xem luôn đây đèn pha của nó đây còn sáng trưng như mới luôn máy đang nổ nhá nổ êm như xe 82 luôn đấy quý vị đấy cực êm luôn đấy. máy chưa một lần động chạm cờ lê mở lết luôn máy zin luôn quý vị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 còn căng đét luôn quý vị nhá Đấy, la răng đúc rồi là các cái à, đồ chơi ở trên xe này được chủ nhân người ta độ cũng khá là nhiều luôn đây hàng ghế rất là đẹp luôn đây tắp lô của nó đây còn sáng trưng luôn vô lăng thì cực đẹp luôn tắp đi cửa đây đấy chúng thấy nhựa còn tươi nguyên keo chỉ thì không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu kể cả phần phía dưới này đây đấy các cái chốt cửa đây đấy các con ốc này chưa một lần mở nhá chưa một lần đồng chạm cờ lên mà lết đây hàng ghế thứ hai đây ấy cũng còn tươi nguyên quý vị nhá không bị sờn mờ rách dưới gì đâu mới tinh luôn quý vị nhá đấy <coughs> đây và cái cánh cửa phía sau đây đấy keo chỉ của nó đây quý vị đấy cũng không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị kể cả phần phía dưới này đây đấy cua lốp cua liếc còn nguyên đấy máy chưa hạ zin luôn 215 triệu đồng giá trên đã bao gồm rút hồ sơ nhưng chưa có phí vận chuyển quý vị nhá đấy tắp đi cửa lái đây keo chỉ của nó đây quý vị đấy các con ốc này đây keo chỉ đây đấy đây cái cánh cửa sau đây quý vị rồi keo chỉ của nó đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã quay thật là kỹ chiếc xe Kia Morning này để quý vị và các bạn theo dõi